Xin chào à, tất cả anh em Hôm nay tôi muốn gửi đến anh em một cái à, cách chơi à, tài xỉu sử dụng cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang 100% khi sử dụng cái bộ hột tài xỉu này thì chúng ta có thể giữ được hột theo ý của mình ví dụ như là muốn giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc cho hột đi với tỷ lệ của nó cả từ 80% trở lên có những trường hợp nó chén phản nhưng mà nó rất là ít và đây nó chính là những cái bộ hột tài xỉu nhẹ tại sao tôi lại gọi là hột tài xỉu nhẹ bởi vì nó có lý do của nó thứ nhất là cấu tạo nhựa nó nhẹ hơn nhựa bình thường cái thứ hai nữa chính là khi lắc chúng ta không nên lắc mạnh tay mà lắc nhẹ tay thôi thế nên tôi gọi là hột tài xỉu nhẹ khi chúng ta lắc theo tỷ lệ bình thường nó sẽ đi chén tài chén xỉu giống như hột đua 5 năm còn một điều nữa là chúng ta có thể giữ được hột với những cái bộ hột là 500 thì chuyện giữ hột thì nó là chuyện bình thường ví dụ giữ tài giữ xỉu nó rất là bình thường nhưng đó là hột 500 còn riêng về hột này thì hoàn toàn không tăng 100% tôi sẽ thử qua 500 cho anh em xem nắp chén dĩa hoàn toàn bình thường nhé Đó. đây nó là cục nam châm về thử nam châm thì như thế còn một điều nữa là thử nước muối cũng như là dõi đèn thậm chí chẻ hột ra cũng không có gì tôi sẽ thử qua cái ly nước muối này tất cả các mặt đều đi rất là đều ba bốn năm này nó không nổi về một mặt nào cả nhất nhị nổi hết đúng không ạ Đó. riêng về hột này thì anh em cứ yên tâm 100% là không tan tôi sẽ lau qua cái bộ hột này và tôi sẽ test thử cho anh em xem mà chén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 4 số 2 khi chúng ta lắc bình thường nó sẽ đi chén tài chén xỉu bây giờ tôi sẽ lắc chén tài chén xỉu sau đó tôi sẽ giữ hột cho anh em xem đó, chén trước là xỉu bây giờ qua tài luôn này giờ là xuống xỉu qua tài xuống bây giờ đều có tài Đó. đấy là về ờ, khi chúng ta lắc bình thường thì nó sẽ đi ờ, chén tài chén xỉu như thế bây giờ tôi sẽ giữ hột cho anh em xem ví dụ đang tài tôi sẽ giữ tài Đó, 3, 4, 6 ấy. tiếp tục giữ tài nữa 552 tiếp tục giữ tài tiếp ấy. 236 ấy. vẫn là tài đúng không tôi sẽ giữ tài thì đây đó là trường hợp chén phản này vì à, tôi đang muốn giữ tài nhưng mà nó xuống xỉu bây giờ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em xem một hai năm tiếp tục giữ xỉu một hai bốn này thêm chén xỉu nữa một ba sáu xỉu nữa một hai bốn nữa bây giờ đến bão cái hột này riêng à, về hột này thì à, tỷ lệ lên bão hay là gọi lên bảo của nó khá là cao bây giờ tôi sẽ đưa từ tài xuống xỉu đó hai ba bốn này tôi lại đưa từ xỉu qua tài ba bốn sáu tôi lại đưa xuống xỉu đó hai ba bốn này anh em thấy <clears throat> cái sự hiệu quả của nó như thế nào khi anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu nhẹ này chúng ta có thể đến bất kỳ sòng nào cũng đảm bảo anh em 100 trăm là không sợ ờ, tăng tích gì cả